Lễ hội Ốc Om Bốc của người Khmer Nam Bộ nói chung và dân tộc người Khmer Sóc Trăng nói riêng là một hoạt động thu hút lực lượng hùng hậu tham gia cũng như đông đảo du khách đến cổ vũ. Đó chính là lễ hội đua ghe ngò. Đây được coi là hoạt động rất đặc trưng của cư dân nông nghiệp lúa nước, thể hiện sự biết ơn đối với thần nước đã phù hộ cho người dân một mùa màng bội thu. Phong tục đua ghe ngò còn chứa rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại vùng đất Chù Phú, đồng bằng sông Cửu Long. Lễ hội được tổ chức vào tháng 10 âm lịch, gắn liền với lễ cúng chăn ót âm bốc của người Khmer. Ngo đã trở thành một hoạt động hấp dẫn không thể thiếu trong ngày lễ hội ót âm bốc truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội Ngo ở Sóc Trăng là dịp tập trung đông người Khmer tại địa phương mà còn thu hút đông người Khmer ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ đến tham dự. Mỗi chiếc ghe go có một biểu tượng riêng. Việc chọn biểu tượng ghe ngo liên quan đến địa danh hay quan niệm truyền thống của mỗi chùa. Biểu tượng ghe đại diện cho một tổ chức, thể hiện sự quyền uy của chiếc ghe, chẳng những là dấu hiệu để ghi nhớ mà còn bộc lộ sức mạnh của ghe đua. Thông thường biểu tượng của ghe ngo là các con vật có sức mạnh hoặc có khả năng chạy nhanh, Hai bên thân, mũi và đuôi ghe được trang trí hoa văn màu sắc phù hợp với biểu tượng của ghe để tạo nên khí thế. Nếu biểu tượng của ghe là rắn thần Ghana, thì các họa tiết hai bên sườn ghe cũng toát lên được hình ảnh của một con rắn. Khi ghe lướt sóng, người xem có cảm giác như xem hình ảnh của một con rắn thần đang lượn sóng. Mỗi ghe làm đều phải đảm bảo từ 40 đến 60 người ngồi bơi và chỉ huy dù cho ghe có bao nhiêu vận động viên, nhưng luôn luôn có ba người điều khiển. Một người ngồi mũi chuyên về chỉ đạo tâm linh của ghe đua, tổ chức lễ cúng xuống ghe, chỉ huy toàn ghe, điều khiển kỹ thuật bơi của đe đua. Một người ngồi giữa và một người ngồi đuôi giữ nhiệm vụ thổi còi để thúc giục và điều chỉnh kỹ thuật bơi của các vận động viên. Đầu mỗi chiếc ghe đều quẻ hai mắt nổi Hai mắt ghe cũng được quẻ cho phù hợp với biểu tượng của ghe Tục quẻ mắt nổi cho ghe ngo là chi tiết thể hiện yếu tố tâm linh Được giải thích bằng nhiều quan điểm khác nhau Nhưng đa số những người nghiên cứu cho rằng Nó xuất phát từ quan điểm xem ghe như loài cá, loài rắn dưới nước Cần phải có mắt để thấy đường đi và tránh nguy hiểm Yếu tố tâm linh còn được tìm thấy trong quan điểm xem mỗi chiếc ghe có một ông thần giữ ghe, quy định sức mạnh của ghe cũng như bảo đảm sự an toàn cho vận động viên tham dự đua ghe. Điều này thể hiện sức mạnh tôn giáo, niềm tin vào sự che chở của thần linh đối với các hoạt động nhân sinh. Ghe ngo chỉ được sử dụng vào việc thi đấu, được xem là vật linh thiêng, nhất cử nhất động đều được phải cử hành lễ cầu sinh, như lễ mở cửa rừng xin cây làm ghe, lễ khởi công, lễ khánh thành và lễ hạ thủy. Trước mỗi lần thi đấu khoảng một tuần, các chùa thường tổ chức lễ mặc áo cho ghe ngo, còn được gọi là lễ hạ thủy ghe ngo. Lễ này có vai trò đặc biệt quan trọng, có giá trị về mặt tâm linh, thể hiện niềm tin của người Khmer vào lực siêu nhiên, vào vị thần nắm giữ vận mệnh, quyết định sự thành bại của ghe đua ghe Dorego ngày nay đã trở thành ngày hội chung của ba dân tộc Kinh Hoa Khmer, làm cho mối quan hệ cộng đồng các dân tộc người miền Tây Nam Bộ ngày càng gắn kết. Đồng bào Khmer Sóc Trăng tổ chức lễ hội ghe Dorego như một phong tục tốt đẹp, một ngày lễ hội lớn để mọi người vui chơi, tranh đua tài nghệ, sức mạnh với nhau là một nét đặc trưng của văn hóa vùng sông nước miền Tây xứng đáng được bảo tồn